anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng anh sẽ là gió lầm để em là mây bay anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ anh là hương tỏa đâu đây đời em là bình minh ngực cháy đời em là hạnh phúc tràn đầy Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 Hôm nay thì bên nhà em lại tiếp tục xuống ờ, xã Tân Bình các bác nhé nâng cấp một bộ dàn karaoke cho bác khách hôm nay à, thời tiết là tháng 7 thì rất là nắng các bác nhé chỗ nhà em thì hiện tại ở đây họ đang xây thêm một cái à, biên phòng tỉnh mới anh em nào qua thì cứ à, qua nhà em thì cứ đến gần biên phòng tỉnh các bác nhé Đấy, biên phòng tỉnh Thái Bình đang xây dựng ở gần nhà thông minh 17 các bác nhé à, khoảng 2 tháng nữa thì nhà thông minh 17 sẽ chuyển ra cơ sở mới nếu dự kiến là hai tháng nữa thì bên nhà em sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động thì các bác có thể à, qua trực tiếp cơ sở mới tại uh, tổ 6 phường hoàng Diệu gần uh, gần đài truyền hình các bác nhé gần đài truyền hình và công an phường Hoàng Diệu đường bờ sông Đôi khu tái định cư phường Hoàng Diệu các bác nhé anh em là đến đấy thì cứ đến công an phường thì alo em sẽ đón các bác à, hiện tại thì em đang có mặt tại nhà bác chủ ở đây các bác có thể thấy trước màn hình đây một đôi loa BNB nằm Đấy, có bốn cái kèn nhỏ các bác nhé thì uh, tiếng hát nó chưa được sáng được ok lắm thì bác đã quyết định uh, nâng cấp lên một đôi loa full bát 30 ở trong tủ máy thì uh, các bác có thể thấy đây gồm uh, một con vang uh, cơ lai số này một bộ mic không dây này một con lọc xì này nâng tiếng này đây Đấy, cũng rất là đầy đủ rồi nhưng mà hát nó vẫn chưa ok lắm thì hôm nay thì à, nhà thông minh 7 lại tiếp tục uh, nâng cấp bộ dàn cho bác khách này lên uh, những cái thiết bị gì cần nâng cấp thì em sẽ nâng cấp các bác nhé đấy và con súp này thì là súp đóng các bác nhé đấy nên là nó chưa được ok lắm bác nhờ em nâng cấp thì ở đây em sẽ sử dụng uh, thay cho đôi loa BB này bằng một đôi loa full bát 30 của thương hiệu tdl tích đó là mã là ES12 này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 ba bốn năm sáu sáu bảy sáu bảy cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình yêu cho chính tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nghìn vòng mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ nếu yêu cho gì đậm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng anh sẽ là gió lòng để em là mây bay đời em là chim bên bay đời em là hương tỏa đậu cây đời em là bình minh ngừng cháy đời em là hạnh phúc tràn đầy đời em là câu hát ru đời em là sao diều đi vua đời em là tình yêu bóng cháy anh đã cho em mùa xuân này đời em là câu hát du, đời em là sao diều đi vu đời em là tình yêu bỗng cháy anh đã mà ân tình đó trả lại bao nhiêu đời em là cả ước muốn tương lai còn tôi giờ chỉ tay chân đôi này làm sao chung đường chung bước thôi em đừng nhận tên cái hát là kênh một tí nữa em chỉ cho anh ba kênh ừ. Ờ, nghe nhạc à, nhạc nhẹ anh thường nghe bolero à hay nghe bolero nhạc dạ. sống đấy nhạc sống nhé nhưng ờ, để cứ bật lên là nó như thế à? bật lên là chơi được luôn không phải chỉ ờ, dạ. đấy bây giờ như em chỉnh cho anh kênh này hát là anh bật lên như thế là anh hát được luôn đấy không phải chỉnh cái gì ừ. cái kênh nghe nhạc này phải chỉnh à không anh à, anh chuyển ví dụ nhá đây nhá ở điều khiển này nó sẽ có là kênh một là karaoke thì vâng. anh bật lúc nào anh hát anh bấm vào số một cái nó chuyển sang chế độ hát là anh hát hay luôn ừ. còn ví dụ như anh muốn nghe nhạc nhẹ nhiều check gọi là ví dụ kênh hai là nghe cho nhiều check thì à, hạ nó sẽ đánh bốc hơn nhưng mà nếu mà nghe nhạc nào mà thích bỏ là thêm cho tôi tí bát anh chỉ cần bấm kênh số 3 cái là tự động bát nó nó nhảy lên vâng. thì là mình không cần phải chỉnh cho gì nữa vâng. là nó chơi thế nó nhàn cái cái này có điều khiển không có điều khiển đấy có điều khiển là bấm luôn ở cái đầu vang cũng được À. anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm phương hay cái nhạc này cho lời nó phải sáng lên và nó hát được nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm loại nhạc gì nữa làm mấy cái năm cái em vừa xong đã có phối ghép cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp bộ dàn này ở bên em có nâng cấp một đôi loa này một con vang và một con súp các bác nhé còn lại đồ à, thì là đồ cũ của bác thì bên em nó phối ghép hòa quyện vào nhau anh em nào quan tâm những bộ dàn chất lượng chính hãng và phối ghép tại thành phố Thái Bình có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh 17 để được phục vụ uh, phối ghép tại nhà cho chất âm làm sao ok nhất hay nhất mà các bác uh, đỡ phải tốn thời gian tốn nhiều tiền để uh, mua đồ về ghép xong rồi không ưng ý lại phải mua đồ khác để ghép thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em để được tư vấn chọn đồ ghép làm sao cho phù hợp nhất hay nhất các bác nhé à, nhà thông minh 7 vừa xong đã thi công xong thì à, xin à, chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo à, và nhà thông minh 7 xin được à, dừng clip tại đây